Wait, wait, wait. Northwest, northwest. Did you hear that sound? bill mẹ nhảy hai cây nhảy đéo được Ủa thằng ở đây đâu rồi nhỉ đi cho ta ở đây survival bonus còn mẹ mày chạy hộ số 4 nổ súng rồi vãi liền chết mẹ rồi, à. vãi bìu tim chết hết ạ à. cắt kết nối luôn rồi mẹ mày chơi này khát đéo chơi solo ô oh, oh, oh, m 4 cam trời ơi what the fuck bắn nhau rồi trong nhà lúc nào đây Đéo nhìn thấy luôn à Đâu xem mình chết được gì Mẹ mình ngó vào cửa sổ đéo thấy thằng nào nhở À Còn mẹ đó. Trên nóc nhà lê lê lên nào mình nghe thấy tiếng gì đấy nhưng mà không lúc mình ở trong container là thấy mẹ có tiếng rồi mình vừa thấy nó đây mà nhở Survival. First blood. Dạ, khu sa mạc này mình chưa combat lần nào nhá. Survival bonus. Be careful behind. Ở kìa. Sacrat game. Ồ. Mẹ đằng kia thằng đằng sau giờ crash game mẹ nó bắn chết à? 2000 years later. Ồ, oh, chưa chết à? Survival bonus. sao mình lại ở đấy được nhở sao mình lại ở trong bo được nhở Ồ kìa nổ súng What the fuck What the fuck Thì mẹ tự nhiên mình ấn nút nằm mà thế đéo à fuck? Đi Mẹ mày Vừa lút được khẩu ấy Ờ anh ơi sao em không đăng ký được nhỉ Hình như là hiện tại nó đang lỗi hay sao Phải đăng ký bằng số điện thoại Vinaphone thì phải Anh thấy ờ, có một số nguồn tin bảo là phải đăng ký bằng Vinaphone nhé Nhưng anh anh chưa thử đâu tài khoản của anh đăng ký lâu rồi đăng ký được mấy hôm ba bốn hôm trước thì uh, dùng số viettel vẫn đăng ký được Ôi, rồi rồi rồi rồi lên rồi thank you chá nó mẹ à mày đang lút đồ chó bắn lén á chắc chắn thằng đi ô tô lúc ban ấy where, where he shoot you? trước mặt mình ở chỗ đéo là Đập sâu thế thọc sâu quá bạn ơi Mẹ đéo cốp À đéo cốp Khó bắn quá Một viên Có 10 thằng thằng một, một thằng mình bị nốc Two guys, two guys. Mẹ khó rồi. Nó chơi chiêu chạy nhanh này thì chết. Mẹ để nó chiếm mấy chỗ cục đá trước thằng này đẩy sang bên kia. Giờ thật. đủ Trời bị kẹp rồi Kẹp hai tim rồi Survival bonus. Underwater infiltration acquired. cái tử với bọn này không nhỉ Run, run, run. Let's go number two, number four. Kìa sao để chết Trời ơi Ôi Thank you. Hey, another one, another one. Clear, clear. three guys. One enemy. On me, on me, on me, on me, on Hey, last one eh? yan. He's low, he's low. I think. Low, he's low. Wait, wait, wait, more. Wait for me. Wait for me, wait for me. Wait, wait, wait. Northwest, northwest. Did you hear that sound? Nice Rồi trận cuối top 1 luôn ạ à. 7 kill Dã dạ, man Bắn hết cả đạn luôn Uầy Được thế nhở Win cam nào quả đẹp ừ, lựu hơi hơi lỗi ném lựu trò này hơi ảo mẹ mình chưa quen lắm thì tại tự ném xuống chân mình luôn ạ mẹ nó dám slow mình cơ mà chó này dám bật slow mình Uầy, quả con này công thích phết đấy Có smoke Uầy, làm phát tông 17 kill cũng à, ok nhỉ ừ. Thôi, nghỉ thôi, bye bye anh em nhá Anh em nào đang xem mình nhớ để lại cho mình một ừ, like, một follow nhé Thank you.